Đấy, có anh em comment ở trên kênh này anh ơi cái máy đánh bài này có đánh được phỏm hay không à này đánh cho anh em xem nhé kênh bài này máy báo một đúng không báo một là mình chia luôn bài mình lớn nhất này chia này ba này bốn này năm này 6 này 7 này 8 này 9 này 10 này à, lên bài thử cho anh em xem nhé xem bài ván này như là máy này đánh phỏng ngon con này đánh ờ, anh em nhìn này xem có cạ này là có một phỏng rồi này em nhìn một phỏng nhé 37 này một phỏng này tiếp theo này hai cạ 24 này lẻ 8910 này mình có thể là để con 7 này vào đây làm một cạ tiếp Đấy, hai cạ này một phỏm ba cạ này Đấy, 789 cơ này 7 này 4 cạ này bài này ok cho anh em này tiếp tục xem so sánh bài còn lại nhé đánh phỏm cái này là quá ok anh em kết bạn zalo với tấn nhé tấn sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết hơn nhà mình có một phỏm còn những nhà khác là không có phỏm nào là không tính tiền rồi này Đấy, nhà xem hai hai nhà còn lại này nhà này cũng chỉ à, một phỏm này JQK này 10 JQK này nhưng không có cạ nào tiếp theo lẻ bài nếu mà anh em nào đánh phỏm thì có thể sử dụng con máy này báo bài cực kỳ nhanh luôn cắt bài máy vẫn báo đó nhà này không có phỏng nào chỉ có nhà này có một phỏng thôi nhưng lại bài lại xấu còn này vừa có phỏng vừa có cạ đầy đủ cho anh em nhé test lại cho anh em ván nữa này lấy phỏng kênh bài máy vẫn báo Đấy thì trả lời câu hỏi của anh em đang xem kênh của Tấn thì anh em nhớ kết bạn Zalo nhé này. bài để ngang để dọc đều báo nhé Đấy. kênh bài này máy báo ba này mình bỏ lá đi mình bỏ đi hai lá được mình lấy tụ số 3 về mình hai hai hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chục à, à. xem bài này có đẹp nhất không một phỏm 39 này cạ 89 này cạ 90 di này đó cạ 123 này cạ đôi năm này anh em nhìn bài này đã đẹp chưa à. cạ đôi năm này lẻ đúng con ca này đánh con ca này à, 90 di này à, ờ, 39 này 89 789 này đôi 9 này 12 này Đấy. ván này là bài này là quá đẹp trong đánh phỏm anh em nhé nè tiếp tục so sánh nhà thứ hai đánh phỏm này là chỉ có nhất thôi à, nhà này chỉ có cạ không có phỏm là đã thua rồi tiếp theo xem ván bài này ơi cái gì bom nhà này cũng chỉ có cạ không có phỏng ờ ừ. nè. nhà này không có không có phỏng luôn đó anh em nhìn ờ, cái máy này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là như thế bài đẹp phỏng đẹp những nhà khác không có phỏng nhà mình sẽ có phỏng những nhà khác có phỏng nhà mình sẽ có nhiều phỏng hơn đấy là cái sử dụng của con máy đánh bài này à, con máy đánh bài này trên kênh của tôi sử hướng dẫn tới anh em rất nhiều lần rồi thì à, con máy này nó có chế độ là báo tụ lớn báo số 5 này là báo tụ lớn này mình chuyển à, báo bỏ lá cũng được anh em muốn chế độ như thế nào cũng được còn à, cách sử dụng con máy đánh bài này <clears throat> anh em chỉ cần à, lắp sim nghe gọi bình thường con máy đánh bài này thì anh em lắp sim nghe gọi bình thường thứ hai là anh em chỉ cần bấm vào cuộc gọi sau đó thì anh em ấn thăng 2580 thăng đó như thế này là anh em có thể là vào được trò chơi rồi ờ, nếu mà anh em nào đam mê muốn sử dụng con máy này có thể là lên trực tiếp cơ sở của Tấn tại Hà Nội và Sài Gòn để test hàng hoặc là có thể gọi qua Zalo số hotline trên màn hình sau đó thì là uh, mình sẽ hướng dẫn qua Zalo cho anh em nhé uh, đây anh em bấm vào bấm vào trò chơi sảnh này anh em lựa chọn cái bài ba cây Việt Nam này Đấy, nó sẽ có cái mã đánh chắn này trong cái mã này để làm sao biết được cái trò này là trò đánh phỏm anh em bấm vào mô tả quy tắc chơi này 52 lá bài này cho anh em xem này đó 52 lá bài 4 người chơi mỗi người 9 lá 10 lá bài tức là nhà cái 10 lá còn những người chơi là 9 lá đây là trò chơi phỏng anh em nhé ở ờ, video này tớ đang hướng dẫn tới anh em là cách đánh phỏng anh em nào đang xem thì nhớ đăng ký kênh kết bạn zalo xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em